Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe hạng A, ngày 25 tháng 9, Toyota đã chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng Việt mẫu xe Wigo của mình. Toyota Wigo, Hyundai Grand i10 hay Kia Morning, mẫu xe nào sẽ thống trị trong phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam? Trong video này, mời các bạn hãy cùng Auto Daily so sánh 3 dòng xe trong phân khúc hạng A, Toyota Wigo 1.2 AT với mức giá 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT với mức giá 402 triệu đồng, và Kia Morning SIAT 379 triệu đồng. Xét về mặt thông số thì Hyundai Grand i10 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.765mm, 1.660mm và 1.505mm. Có chiều dài và chiều rộng nhỉnh hơn hai mẫu xe còn lại, nhưng Wigo lại hơn Grand i10 15mm chiều cao Diện mạo bên ngoài chúng ta có thể thấy Kia Morning lại đang chiếm lợi thế bởi ngôn ngữ thiết kế trẻ trung hiện đại, còn WeGo có chút cá tính và đều được trang bị đèn pha bóng projector kèm đèn LED định vị ban ngày, còn Hyundai Grand i10 sở hữu thiết kế đơn giản đi kèm trang bị đèn pha halogen. Tuy đều là những mẫu xe giá rẻ, song cả ba đều sở hữu bộ la răng cá tính và có nhiều điểm tương đồng. Mặc dù là kẻ đến sau, nhưng Wigo dường như vẫn quyết đi theo lối thực dụng đến kinh ngạc khi không trang bị chìa khóa thông minh mà vẫn dùng chìa cơ bình thường. Đây có thể tính là một điểm trừ lớn so với đối thủ Grand e i10. Toyota Wigo sở hữu chiều cao 1520mm nên phần đuôi xe có phần vuông vắn và cao giáo hơn hai đối thủ. Thiết kế phần đuôi xe luôn là phần khó nhằn nhất, nhưng với ba mẫu xe hạng A này thì đều sở hữu thiết kế phần đuôi ở mức hài hòa với những điểm nhấn riêng của mình. Và đối với Toyota Wigo, Phần mở cốp phải dùng chìa khóa hoặc nút gạt trong xe thì lại là một điểm gây cho người sử dụng sự bất tiện không đáng có. Cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 đều sở hữu camera lùi và Grand i10 có thêm 4 cảm biến sau giúp chúng ta vận hành an toàn hơn, còn Wigo chỉ được trang bị hai cảm biến. Nếu chúng ta nhìn trực diện phần đuôi xe thì có lẽ phần thắng nghiêng về Kia Morning với thiết kế bắt mắt và ống xả kép nhìn thể thao. Tiến vào khoang nội thất với ngôn ngữ thiết kế cùng hơi hướng hiện đại của hai đối thủ đến từ Hàn Quốc thì Toyota Wigo lại một lần nữa thể hiện sự thực dụng đến kinh ngạc của mình khi sở hữu thiết kế bảng táp lô khiến chúng ta nhớ tới những chiếc xe cách đây hàng chục năm. Vô lăng được làm từ nhựa cứng, điều hòa chỉnh cơ với nút gạt lấy gió thời ơ kia. So với hai đối thủ thì quả thực Wigo yếu thế hơn hẳn về mặt thiết kế nội thất cũng như trang bị nhưng lại ăn điểm ở không gian rộng rãi và thoáng đãng. Chưa dừng lại ở đó, Toyota Wigo còn thể hiện cái chất của mình nhờ cần số quá khổ và có phần thô hơn Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Phần ghế của Kia Morning và Hyundai Grand i10 được bọc da, còn trên Wigo được bọc nỉ toàn phần. Hàng ghế thứ hai của cả ba mẫu xe đều có thể gập 40-60 để tăng không gian chứa đồ. Nhìn qua bảng thông số của cả ba mẫu xe, chúng ta có thể thấy cả ba đều được trang bị động cơ xăng 1.2 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Nhưng với thông số mô men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút thì hai đối thủ đến từ Hàn Quốc sẽ có sức tải tốt hơn kẻ đến sau Toyota Wigo. Đối với những mẫu xe ngày nay thì hệ thống chống bó cứng phanh ABS là trang bị không thể thiếu nên cả ba mẫu xe đều được trang bị nhưng Hyundai Grand i10 và Kia Morning được trang bị thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Toyota Wigo và Hyundai Grand i10 có phần nhỉnh hơn chút khi được trang bị hai túi khí, trong khi Kia Morning chỉ được trang bị túi khí người lái. Hai mẫu xe Kia Morning SI AT và Hyundai Grand i10 1.2 AT được lắp ráp trong nước và có giá lăn bánh tại Hà Nội lần lượt là Toyota Wigo 1.2 AT lại là mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với mức giá lăn bánh tại Hà Nội là. Vậy qua video này, các bạn sẽ chọn mẫu xe nào? Mời các bạn hãy comment ngay phía dưới clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.